dạ à, do là kém duyên với à, mẹ nên à, tượng sẽ à, cúng dường cho chùa An Long Cổ Tự nha cô chú anh chị Tổ 5 khu vực 6 phường Hưng Thạnh quận Cái Găng nha để ngay cây bồ đề trong chùa

à, ờ, tượng mẹ sẽ chuyển đi và nhà mát thì mình không có làm được là do cái phần ở dưới ờ, bờ kè à, đất ở trong đây họ đang có nhiều cái vấn đề về nói chung là làm đường xây cầu gì đó nên hiện tại là không làm được thì Phước có đã cập nhật còn về tượng mẹ thì Phước đã chuyển tượng mẹ về chùa à, An Long Cổ Tự tại quận Cái Răng thành phố Cần Thơ à, sau đó thì bước đổi ờ, thành gắn các vòng công bộ như cô chú anh chị xem và thấy đó à, tượng cái đáng lẽ ra là bức tượng nó nằm ở đây nè thì đây là cái clip à, phước à, chuyển tượng về chùa an long à, để cho mẹ an vị ở dưới cây bồ đề thì xem như là mình không có duyên với mẹ đi à, tại vì à, khi mà mình đặt tượng á thì à, lúc đầu phước nghĩ là tượng một mét hai thì có thể là để được nhưng mà do về cái vấn đề từ thiện hổng gài rằng lu bu trên mạng cô chú anh chị có thấy á ờ, ai cũng phải sợ thôi cũng phải nghĩ thôi tại đâu biết họ đâu biết mình như thế nào thì mình để tượng đồ này nọ thì họ sợ là cúng bái thờ phật này mua thần bán thánh nên à, phải à, xin phép của bên giáo hội Phật giáo đồ nữa nói chung á, là mình xin thì vẫn được nhưng mà Phước thì Phước rất là ngại lu bu thị phi thì thôi cái nào khó quá thì mình cho qua cái nào đơn giản chủ yếu là ở trong tâm mình Phật trong tâm thôi còn vấn đề tượng hay là hâm đó nó cũng là hình thức thôi à, về cái bản là chú đại bi thì phước sẽ thay thành một cái uh, chẳng hạn như một cái uh, bức tranh vẽ bằng thư pháp về uh, cha mẹ đi hay là một câu danh ngôn nào đó như uh, một chú uh, chú tiểu trăng trâu rồi này nọ tôi vẽ lên đây mà chẳng hạn như còn bắt bẻ nữa là thua bỏ tay giờ tôi để dưới cha mẹ mà giờ không cho nữa là cũng thua còn bên đây thì vẫn là để cái bức uh, cái uh, bản tri ân uh, của anh chí ủ quên anh chị cô chú quý mạnh thường quân à, bên đây thì nữa cũng thuốc uh, sẽ nhờ vẽ luôn một cái bức tranh nữa bức tranh bằng phương pháp hiện tại là đang uh, lắp camera ở đây thì bắt đầu đã có wifi rồi nhá wifi phước đã vô luôn rồi à, và đang lắp lắp tổng cộng là 8 cái camera đây đây như cái hàng rào đây là cái hàng rào đây là cái ờ, rào nè để chừng nữa tính kéo bên cái vườn rau tuy nhiên thì ờ, cũng ờ, gặp một số trục trặc về à, pháp lý đất là cây lâu năm chưa có lên thổ cư nên Phước đang tiến hành lên thổ cư và hiện tại là đã hoàn thành hết 99% rồi thì sau khi lên đất thổ cư thì à, còn những cái phần lặt vặt nữa gào đồ này nọ thì nữa mình kéo sau thì uh, à, lúc đầu uh, mình nghĩ cũng không có hoành tráng như vậy nên uh, cứ nghĩ là đất cây lâu năm mình xây nhà một cái căn nhà cấp 4 rồi lên thì ok nhưng mà cuối cùng thì uh, nhờ sự đồng hành uh, sự yêu thương của cô chú anh chị nên uh, nó làm nên một cái uh, cái nhà nó hoành tráng như thế này thì uh, nói chung phước cũng bất ngờ luôn nữa nguyên ở trong đây thì vẫn là một cái bàn thờ cái bàn thờ này phước đã đặt rồi nha à, chiều dài ngang là 1 m 97 ra 7 tấc thì bàn thờ sẽ bằng thờ tầng ở trên đây thì mình sẽ là để uh, tượng Phật nhỏ uh, cỡ khoảng hai tấc tam thánh như đã nói và trang trí ở đây thì cái này là ở trong nhà thôi nên an tâm không sao camera thì nữa mình lắp rồi với lại nệm thì phúc cũng đã mua về rồi luôn nệm thì cũng đã mua về rồi luôn rồi giường nệm đồ đã xong hết đây còn mấy đây là nệm lắp tám cái camera để mình giữ quan sát để cũng mở đèn là nó sáng nè rồi nữa đây điện đã mua về sẵn rồi điện ra rồi sẵn hết trơn đây ra luôn khu ga này bỏ chân nhưng mà cuối cùng là chưa có ờ, sử dụng thì dùng để đây để cho lên ờ, hậu cư xong à, còn đây là cái vàng nè cái vàng gào nè với cửa cũng đã trở lại rồi chưa kịp gáp nữa thì à, do gặp một số vấn đề về pháp lý nên à, tạm thời à, địa phương nhắc nhở à, phải lên à, thủ tục à, đất thổ cư à, và họ hướng dẫn cho là thủ tục xong thì mình mới à, đưa người về ở được về cung an được đây hàng gào nó một gào đẹp quá trời luôn gào bên hông của cái đường đi mấy sáu á thì cái đường đi bên đây nè đi đi ra sau này để phước à, à, chúc nữa chị chúc cô chú anh chị luôn thì à, đối với phước thì có sao phước nói vậy à cái nào à, làm được thì mình làm còn cái nào không được thì bên uh, uh, địa phương hay là bên gì, gì đó họ không cho thì mình uh, thôi mình bỏ và phước cũng mong các bạn cộng đồng mạng hay cô chú anh chị cũng hiểu tại vì mỗi một nơi thì nó sẽ khác nhau nên uh, họ cũng làm đúng cái trách nhiệm của họ thôi nói chung là họ làm đúng mình đang sai thì ok TV thì Phúc đã để lên rồi bàn ăn thì cũng đã mua rồi rồi ghế thì cũng đã mua rồi cho là chuẩn bị sẵn cho để bàn ăn cho các cụ nè bên đây nữa thì nữa Phúc sẽ để một cái bộ đi quăng bộ đi quăng cũng đặt rồi ra mét tư nói chung cũng làm đồ đầy đủ cho rồi bếp nút để cho mấy cụ ra ăn rồi rửa gái rồi nói chung có sẵn rồi dừng nữa là còn bên đây nè như nãy Phúc nói ngành gạo trong đó là ở đây nè tạm thời là chưa làm được nói chung là cũng không có phạt đồ gì họ chỉ nhắc nhở thôi thì cũng ờ, thành thật ờ, mình cũng không biết thì giờ mình làm cho đúng theo thủ tục pháp lý thôi đây cái hàng rào nè đáng lẽ cái hàng rào là kéo đây rồi nè hàng rào sắt đó nha còn lưới b 40 thì bên đây lưới b 40 bên đây nè chưa được kéo luôn bên vườn rau chưa kéo được luôn nói chung là chắc cũng khoảng cỡ ờ, đó hàng rào sắt này lẽ là kéo đây của đường đi còn bên đây uh, lưới B40 à, tính kéo lên nó xây lên khúc vừa kéo lưới B40 lại nhưng mà cũng chưa có được luôn thì chắc uh, đang làm uh, thủ tục uh, pháp uh, cho nó hoàn thiện về cái pháp lý thì uh, lên uh, chuyện gì người ta kêu là chuyển uh, chuyển hướng uh, mục đích uh, sử dụng đất gì đó, đất sử dụng gì đó nói chung là lên thổ cư đi thì uh, ở đây á cái máy ấm này nó là 329 mét vuông thì uh, hành lang lỗ giới là 82 thì nó còn là hai trăm mấy mét vuông à thì mình lên thổ cư thì à, cái phần mà lên thổ cư đó thì à, để phước xây sở và phước à, xem coi cái quỹ mà đợt trước để chi cho thợ làm từng ngày á họ là con còn bao nhiêu thì một chút xíu nữa phước sẽ cộng danh sách và báo cáo cô chú anh chị lại còn dư nhiêu thì phước cũng mong cô chú anh chị hùng vào với phước để lên thổ cư này đó, đó là vậy thôi còn giờ thì phước sẽ đọc cái danh sách tổng kết tổng cộng từ mạnh thường quân từ ngày mà thành lập ủ quên từ ngày mà à, phước viết bài lên bài à, từ những cuộc gặp đầu tiên từ những viên đá đầu tiên à, cho tới thời điểm hiện tại thì cô chú anh chị nào xem xong sau đó dò cái danh sách lợi dụng phước à, coi coi có tên đúng tên mình không hay là thiếu tên mình không thì báo với phước liền cho phước hay tại vì nhiều khi nó gần tới 400 à, mạnh thường quân thì nhiều khi à, sẽ có những sự sơ sót lộn tên lộn dấu này nọ à, để chi à để ngữ phước cập nhật lên cái bảng đó bảng tri ân à, giống như là mình đi học thì có sự tiên dương bảng tri ân thì phước cũng biết là cô chú anh chị làm từ thiện cũng là tiền tâm thôi nhưng mà thì thôi đi học thì ai cũng mong là con mình à, chẳng hạn như là đi học phải không học giỏi học giỏi thì học khá thì phải có tờ giấy khen giấy khen về treo lên nó mới vui đúng không ạ <laughs> chứ giờ nói học giỏi đâu đâu ai tin biết là học là vậy phải có tờ giấy khen thì tờ giấy khen thì nó cũng là sự vui thôi nói chung là người miền tây hay là người việt nam mình thì nhiều khi rất là ngại nhiều khi phước cũng hiểu là cô chú anh chị rất là ngại để tên trên cái bảng nhưng mà thật sự ra khi mà để lên rồi thì mình sẽ cũng thấy vui vui ấm lòng được tí xíu thì phước cũng xin phép cô chú anh chị cho phước để lên bảng nhé à, những cái tên đã những cái tên đã à, cùng đồng hành với phước trong thời gian vừa qua rồi bây giờ thì phước sẽ à, chốt danh sách à, chốt cái quỹ rồi xem còn bao nhiêu thì à, chắc cũng còn không bao nhiêu đâu mấy triệu bạc à, thì Phước sẽ hùng vào và để à, lên một cư thì lên một cư đây chắc tầm à, khoảng à, 100 khoảng 100 triệu nếu mà tính à, tiền à, tới lui đồ này nọ luôn á là khoảng 100 triệu tại còn có 240 mấy mét vuông mà còn nghe Phước nghe đâu chỉ có 300 ngàn à, một mét vuông à tại đất này hay đất vườn 300 ngàn thì hai trăm mấy thì khoảng bảy mấy triệu rồi giấy tờ thủ tục này nọ nữa cà phê cà pháo rồi tùm lum la nữa thì nó chắc ra cái khoảng đó rồi thôi vậy à, phước à, sẽ đọc danh sách nha chào cô chú anh chị tạm thời